ký ức về trong giấc mơ luôn gọi tên đôi khi tôi muốn cố quên đi nhưng xóa sao ngàn vết sâu thêm trở lại nơi đã từng ngày đó khi ta gần bên rồi một ngày em đã quay lưng trong cơn mưa chân lạc bước trên phố quen nơi cơn mơ tôi đi vào để tìm lại đúng nơi trước khi ao ạt cơn mưa tới muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình cả tháng năm dành cho em còn ngân vang hay ta ướt hoa rồi từng ngày như vẫn thường nắng có xua bớt muộn phiền những ước muốn rồi sẽ phai dần khi giấc mơ qua một đêm trong cơn mưa như bất tận vẫn thấy đâu đây một tiếng cười ánh mắt ấy vẫn chứa tràn dịu dàng khi giấc mơ qua bài tình ca tháng năm dành cho sửa lại phút giây đã dài cho em sẽ quay ngoảnh lại bài tình cả tháng năm dành cho em vội tan trong mưa